Hôm nay rẻ ăn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn một số dòng bếp ga nội địa Nhật cấp um, nội địa Nhật uh, shop có sẵn. Đây là những dòng bếp mặt men. Đây là những dòng bếp ờ, mặt men có sẵn tại shop. Đây bên giải này là dòng bếp âm. Bếp ga âm. Đây là dòng bếp kính. Còn bên đây là những dòng bếp từ ờ, chưa vệ sinh. Đây là giá chưa vệ sinh bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn à, từng loại bếp đầu tiên là bếp số 1 hiệu Rinnai giá 1 triệu 7 mã bếp 035224 đây là dòng cơ bản của Rinnai dòng bếp cơ bản thì nó có chức năng à, khóa ga khi à, nước cạn nồi khi ờ, nước cạn nồi, đáy nồi ờ, nhiệt độ ra đáy nồi cao hơn 250 độ C thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa. Đây là bếp Corin 9. Bếp thứ hai cũng một loại bếp cơ bản Corin 9. Mã bếp 101982, giá 2 triệu 2. Bếp này sản xuất 2017. Bếp này thì shop đã có gắn sẵn cái công tắc rang chiên thoải mái. Cái à, công tắc này à, là công tắc ở à, bên shop gắn thêm. Nếu mà mình, sử dụng chức năng bình thường mình nấu à, à, thì đáy nồi nó cao hơn 250 độ C thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa. Khi mà mình sử dụng cái công tắc rang của shop thì nó sẽ không khóa ga thì không tắt lửa nữa. Mình rang gạo, rang đậu hoặc là chiên nhiệt độ cao thì nó thoải mái không bị à, tắt lửa thứ ba con bếp cũng sản xuất năm 2017 mã bếp 072 244 bếp này sản xuất năm 2017 thì rất là đẹp nhưng mà có cái là mặt à, nó bị ố những cái vết ố như thế này thôi Đó. giá con này là một triệu rưỡi ở bên trong thì rất là đẹp nha tiếp theo một con bếp của Rinnai dòng cơ bản của Rinnai giá 1 triệu 6 bếp số 4 mã bếp mà 04 0655 tiếp theo là một con bếp của Paloma giá 1 triệu 6 mã bếp 091 231 bếp này thì à, đã có cái à, nút 3 giây của nhà sản xuất khi mà sử dụng ờ, nút 3 giây của nhà sản xuất thì ờ, nhiệt độ nó, nó tăng lên 300 độ thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa mình có thể gắn thêm cái công tắc của shop đây là công tắc của shop thì nó sẽ không khóa ga tắt lửa nữa mình rang xào thoải mái đây là bếp số 6 giá 2 triệu 9 mã bếp 000367 bếp này sản xuất tháng 1 năm 2019 con này còn mới bếp đã, shop đã sẵn à, gắn sẵn cái công tắc rang chiên rồi bếp số 7 một dòng bếp nút nhấn của Paloma 902050 bếp số 7 nút nhấn con này à, không có nút 3 giây nếu mà mình muốn à, gắn thêm nút 3 giây thì shop sẽ gắn thêm cho mình bếp số 8 001837 bếp này full chức năng bếp Rinnai full chức năng hiệu bếp bên đây nó để là Tokyo ga Tokyo ga và Osaka ga đó là những hãng cung cấp ga của Nhật họ đặt hàng của Rinnai và Paloma hoặc Hakman để ờ, bán và tặng cho khách hàng của họ bếp này full chức năng đây có um, chức năng nấu nước nấu cơm nấu cháo chức năng 3 giây của nhà sản xuất chức năng à, chọn nhiệt độ chiên 160 180 200 độ bên đây là chức năng à, hẹn giờ nướng các bạn có thể hẹn giờ từ 1 đến à, cái này mình hẹn giờ từ 1 phút tới 15 phút bếp số 9 giá 1 triệu 3, mã bếp 000962 bếp này thì đã có ờ, gắn ờ, ờ, có nút chức năng của 3 giây của nhà sản xuất nếu các bạn muốn gắn thêm công tắc rang chiên thoải mái của shop thì shop sẽ gắn thêm bếp số 10 cũng giá 1 triệu 3, mã bếp 001248 bếp này à, cũng à, giống như bếp số 9 ha đây là à, cũng là dòng chức năng cơ bản của Rinnai bếp số 13 đó là một con bếp ga âm con này là hàng trưng bày con này là còn rất là đẹp hàng trưng bày sản xuất năm 2019 sản xuất tháng 8 năm 2019 hàng trưng bày rất là đẹp giá 8 triệu đây là một con bếp ga âm của Rinnai dòng cao cấp con này full chức năng đây là học uh, chức năng của bếp bếp số 15 cũng là một con web ga âm hàng trưng bày giá 8 triệu bếp số 16 là một con bếp từ bếp từ âm thì ờ, nó có hai bếp ờ, từ lớn và một bếp hồng ngoại nhỏ ở phía trong và một ờ, hộp nướng bếp số 17 giới thiệu với các bạn một dòng bếp ga âm ô bếp ga dương mặt kính của Rinnai bếp số 17 full chức năng full inox mã bếp 002300 giá 8 triệu bếp 18 giá 5 triệu rưỡi mã bếp 001798 full chức năng full inox bếp số 19 dòng bếp kính của Rina ờ, của Paloma con này uh, uh, thì uh, có học nướng inox vỉ nướng inox còn những linh kiện ở phía trên thì nó dòng này nó không có linh kiện inox hẹn giờ ba bếp full chức năng bếp số 21 0038 000 386 bếp số 20 10 triệu 000853 dòng này là dòng cao cấp của Rinnai bếp này sản xuất năm 2016 ba đồng hồ full chức năng bếp này rất là nhiều chức năng mỗi bếp nó có hàng giờ riêng luôn bếp mặt kính còn bên đây là những dòng bếp từ bếp âm từ giá này là giá chưa vệ sinh các bạn à, muốn à, mua dòng bếp nào thì à, các bạn nhắn cho shop theo cái số mã số bếp nè mã số bếp shop sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem quay lại với ờ, bếp chính ngày hôm nay đây là một con bếp ờ, ga Green Knight sản xuất năm 2017 shop sẽ mở ờ, mặt bếp ra cho các bạn xem chi tiết hình mình chi tiết bên trong nội thất bếp bên bên trong còn rất đẹp đây shop sẽ đóng nắp lại và thử các chức năng của bếp bếp đang sử dụng một cặp pin đại đầu tiên à, sếp sẽ mở ba bếp và để lửa nhỏ cho dễ thổi một phỏng là gió thổi tắt lửa Sau 5 đến 7 giây, bếp nhận tín hiệu là lửa đã tắt. Thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa. Bếp sẽ tự động khóa ga. bếp đã à, tự động khóa ra công tắc còn đang mở tiếp theo tôi sẽ thử ờ, bếp với chức năng ờ, khóa ga khi nước cạn nồi bây giờ tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi khi ờ, sử dụng ở đây khi thử chức năng này ở nhà thì các bạn nên sử dụng nồi có đáy dày nếu mà nồi có đáy mỏng gió thổi làm nguội đáy nồi thì các bạn thử thời gian dài nó cũng sẽ không khóa ga những nơi khác họ giới thiệu là chức năng này ờ, là chức năng chống tràn hàm ý là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp ờ, sẽ tự động khóa ga nhưng mà các bạn để ý là cái đầu chia lửa này nó cao hơn mặt bếp 2 cm cho nên nếu nước mà nó trào ra thì ờ, nó cũng chỉ nằm trên mặt bếp chứ ít có khả năng mà làm tắt lửa được cho nên giới thiệu chức năng chống tràn là không chính xác đây là hộp pin của ờ, hộp ờ, nướng của ờ, bếp khi nướng thì các bạn đổ một lớp nước vào dưới cái mâm nướng để mà nước nó trong quá, quá trình nướng nước nó bốc lên nó làm mềm thực phẩm giúp cái thực phẩm của mình nướng nó bị không bị khô và dầu mỡ nó nhiễu xuống thì nó cũng mình cũng dễ vệ sinh hơn inside bếp đang sử dụng một cặp pin đại những loại pin này bán trên thị trường như con ó con thỏ pinaco thì sử dụng à, được cho bếp ga Nhật chỉ từ 15 đến 20 ngày bếp Panasonic, oh, pin Panasonic Toshiba Maxell những loại pin này chỉ sử dụng cho bếp ga Nhật được 30 à, đến 40 ngày những loại pin này rất là kém các bạn nên tránh ra để khắc phục à, tình trạng nhanh hết pin thì shop có dạ tặng kèm theo một cái bộ pin sạc bao gồm một viên pin một cục sạc với đoạn dây dài 3 mét và lò xo đi cầm kèm pin bếp đã nhận nhiệt độ cao thì à, bếp đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa bên trái đạt nhiệt độ 200 độ bên phải cũng đã đạt nhiệt độ 200 độ bên trái đã khóa ga và tắt lửa bế bên phải cũng đã khóa ga và tắt lửa công tắc còn đang mở pin sạc để ờ, sử dụng pin sạc thì các bạn ờ, sẽ dùng cái ờ, lò xo bẻ ra một cái đầu lò xo mình bẻ ra một xíu rồi mình lấy cái đầu lò xo này móc vào trong viên pin cực dương móc vào cực dương của viên pin móc cho nó cứng lại sạc thì các bạn quay cái cực âm vào phía trong và cực dương hướng ra ngoài cái lò xo mình phải chào cho chạm vào miếng sắt phía trước bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường pin sạc thì mình có thể uh, sử dụng được uh, từ 3 đến 5 tháng tùy vào cái mức độ ờ, sử dụng bếp của mình khi mà nó hết pin thì uh, các bạn sẽ uh, sử dụng cái cục sạc đây là cục sạc đi kèm với uh, viên pin sạc là với đoạn dây dài 3 mét thì mình có thể kéo ra mình cắm cái ổ điện rất là xa để sử dụng cái pin sạc này thì mình cắm cái cắm cái cục sạc vào ổ điện và cái đầu chờ này mình cắm vào bên hông của bếp để sạc pin bếp chỉ có chức năng cơ bản không có chức năng hẹn giờ nấu hoặc nướng thì ờ, để hẹn giờ nấu hoặc nướng thì mình có thể sử dụng thêm ổ cắm hẹn giờ đây là ổ cắm hẹn giờ để sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này thì à, mình cũng sử dụng cái vào cái ổ điện cắm ổ cắm hàng giờ vào ổ điện rồi cắm cái à, cục sạc vào à, ổ cắm hàng giờ và đầu chờ này mình cắm vào bên hông của bếp tôi sẽ thử bếp với một phút các bạn có thể bấm ờ, vào cái này chọn tối đa được 60 phút nếu mà, mà mình ờ, chọn ờ, quá thời gian mà mình mong muốn thì bạn rút ra và cắm lại rồi nhấn vào cái nút set để thiết lập cái thời gian mà mình nấu tôi sẽ thử bếp với một phút rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật khắp cả nước các bạn à, xem trên YouTube có thể các bạn xem trên YouTube có thể à, tìm với à, từ khóa rẻ khuyến mãi và nhớ nhấn vào nút subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp tiếp theo của chúng tôi các bạn muốn mua bếp hoặc ờ, muốn làm đại lý thì các bạn nhớ ờ, các bạn có thể ờ, nhắn vào Zalo của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 sau thời gian một phút hẹn giờ thì bếp đã tự động khóa ga tắt lửa hết cái thời gian của danh nổ cắm hẹn giờ bếp đã tắt lửa Vanguard Namilus 345S giá bán của shop là 130 nghìn những loại ở ờ, những ờ, shop khác thì họ giới thiệu ờ, Vanguard này nhập khẩu rồi giới thiệu bán với giá 160 180 200 nghìn và giới thiệu là hàng nhập khẩu nhưng những loại Vanguard này chỉ sản là hàng sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật Bản thôi như là van này nó sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây là van ga à, sản xuất tại Việt Nam mang công nghệ của Nhật Bản nó ừ, van ga này thì à, nó phù hợp với bếp ga nội địa Nhật cho lửa xanh và đẹp hơn tôi đã thử xong các chức năng của bếp hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo